đợi đường tàu mùa xuân nay biết em đang mong chờ tàu về tàu đi như mang theo niềm nhung nhớ chợt buồn chợt vui em biết đâu anh hơn dối mà em ửng hồng vì thẹn thùng khí bên nhau trên gặp anh ngỡ như mình quen qua thời gian không cho